em sang phần ví dụ người ta yêu cầu các em là thu gọn và sắp xếp các hàm tử của đa thức theo lùi thừa giảm dần phổ biến nhớ nhá nào thầy cho một đa thức như sau đây nhá ví dụ một của thầy thầy cho một đa thức ax bằng 5x mũ 5 cộng với 4x mũ 3 cộng 17 trừ cho 2x mũ 5 trừ cho 2x mũ 3 trừ 4x cộng với 5x trừ 16. Đây có thể là một đa thức. Được chưa? Thế thì ở cái đa thức này thì cái việc quan trọng nhất của các em để các em làm được thu gọn hay là sắp xếp thì điều đầu tiên là các em phải quan sát cho thầy các đa thức đồng dạng trước. Em nhìn này, thầy thấy đây là x mũ 5 và đây là x mũ 5, đây là hai đơn thức đồng dạng. Thứ hai các em nhìn này, ở đây có thể là 4x mũ 3 và đây là trừ 2x mũ 3 là đồng dạng. Được chưa nào? Thứ ba là thầy đây trừ 4x và 5x là đồng dạng. Và cuối cùng của thầy, ở đây của thầy là 17 và trừ 16 là hệ số tự do. Đó. Thì đầu điều đầu tiên của chúng ta là phải xác định được các đơn thức đồng dạng trước. Xong chưa nào? Bước thứ hai